Nguyên liệu như sau à, Nguyên liệu chính thì là giấy nhún à, ý mềm à, Giấy ý mềm thì nó rất là mềm và nó cũng khá là giãn ấy Nên là là mình thấy làm cái đường gân của nó ấy, nhìn nó nhỏ Nên là nhìn à, lúc làm nên à, hoa thì nó sẽ đẹp nhá à, Rồi Uh, Nguyên liệu tiếp theo là các bạn cắt là giấy nhún màu xanh để làm à, đài hoa nha kích thước là 6,5 nhân với 7 cm còn à, mình sẽ chuẩn bị hai mảnh giấy nhún một mảnh là giấy nhún màu vàng kích thước là 6,5 nhân 4 cm một cái là 6,5 nhân với 5 cm 6,5 là chiều à, dài còn 5 cm là chiều rộng nha tương tự cũng vậy à, kéo này băng keo sáp này kẽm cành à, và lá hoa hồng giả à, lá hoa hồng thì à, cái mình cũng đã có clip hướng dẫn các bạn riêng để làm cái lá hoa hồng này rồi thì các bạn có thể à, xem cái clip đấy của mình và làm nha không thì các bạn có thể mua cái lá hoa hồng giả như thế này cũng được Nó sẽ tiện hơn rất là nhiều Còn bạn nào mà không tìm mua được thì các bạn hãy tự làm nhé à, Tiếp nữa là keo sữa uh, nguyên liệu như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm uh, hoa hồng nha à, đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt lá hoa hồng à, chúng ta sẽ cắt uh, cái cánh hoa hồng nhá thì cái cánh với kích thước là 6,5 x 4 cm đầu tiên à, các bạn cắt uh, tạo hình cánh hoa như thế này à, Rồi các bạn dùng tay kéo nhẹ phần bụng ra à, Các bạn nhẹ tay thôi nhá Vì cái giấy ờ, ý mềm này nó khá là mềm Nên là các bạn mà kéo mạnh thì nó sẽ bị rách Đó. À, Rồi chúng ta sẽ lấy cái kẽm cành này Chúng ta sẽ uốn cong nó như thế này chúng ta đã được một lớp cánh như thế này à, tương tự với cái ờ, miếng màu 6,5 nhân với 5 cm các bạn cũng làm vậy nha cái 6,5 ờ, nhân với 5 cm thì mình sẽ làm lớp cánh ngoài cùng hai bên rồi xoắn ở giữa à, màu sắc hoa hồng thì à, tùy chọn nhé các bạn à, chọn màu nào cũng được mình <laughs> thích màu vàng lắm nên là các bạn có để ý thì hầu như clip nào của mình mình cũng có dính đến màu vàng ấy đó đây là lớp cánh to ừ, thì các bạn cắt cho mình khoảng 15 cái ờ, cánh to như thế à 10 cánh to như vậy à. ở đây mình cắt là 11 rồi à, các bạn cắt khoảng cây cành nhỏ ờ, nhỏ nha Tổng cộng các bạn làm khoảng uh, từ 12 đến 15 cánh là là đẹp nha Còn bạn nào muốn làm bông hồng nó to hơn thì các bạn làm nhiều cánh hơn trong cùng để làm nhị đấy thì uh, mình sẽ không uh, uh, uốn cong nó lại mà mình sẽ để nguyên như thế này nhá bây giờ thì mình sẽ uh, ghép uh, hoa vào nhá thì các bạn dùng keo sữa này các bạn uh, phết vào đầu cành uh, kẽm đầu tiên này sau đó là các bạn cái cánh mà chúng ta không uốn ra đấy thì các bạn à, đặt như thế này cho mình rồi các bạn à, xoắn tròn nhỏ lại nhá để tạo thành cái nhị à, các bạn nào bẻ một chút thôi cho nó đẹp rồi tiếp thì chúng ta sẽ uh, ghép những lớp cánh tiếp theo nhá các bạn dùng chỉ để buộc lại các bạn cứ ghép ờ, à, rồi sau hết cái lớp cánh nhỏ thì chúng ta sẽ ghép đến cái lớp cánh to nha cánh sau thì à, à, ghép một chèn một nửa cái cánh à, đằng trước ấy thì nhìn nó sẽ kiểu độ nở của nó sẽ à, đều hơn nhá cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy cái à, à, độ nở nó vừa đủ rồi thì à, các bạn dừng nhé mình à, muốn làm một bông hoa to nên là mình sẽ ghép hết các số cánh mình có À, như vậy là mình à, thấy à, bông hoa hồng à, nó đã nở vừa đủ rồi ấy nên là mình sẽ dừng lại Vâng, chúng ta ghép xong thì chúng ta đã gần hoàn thiện được cái bông hoa hồng ghép cánh như thế này rồi nhá à, đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần à, à đài hoa nha à, Các bạn cắt cho mình cái mảnh giấy màu xanh kích thước là 6,5 x 7cm như thế này Rồi các bạn gấp lại và các bạn cắt gấp làm 4 nha Các bạn cắt à, tạo hình đài hoa rồi dùng tay giãn tới phần bụng này ra tiếp là chúng ta sẽ dùng keo sữa này vết keo vào phần đài này nha đặt vào bông hoa hồng như thế này rồi chúng ta à, điều chỉnh các bạn có thể làm cái phần à, cây nó phần kẽm nó to hơn ấy thì cái phần đài của nó sẽ được to nha à, ờ, nhưng mà mình thấy thì bông hoa hồng thật thì cái phần đài của nó cũng không quá to đâu nên là tùy các bạn làm nha Đây chúng ta đã cuốn ờ, xong cái phần đài thì bây giờ chúng ta sẽ dùng băng keo sát để ờ, cuộn lại cái phần đài này nhá rồi chúng ta sẽ ờ, dùng lá hoa hồng giả gì chúng ta ghép vào ờ, bạn nào mà không mua được thì có thể tự làm nha mình cũng có clip hướng dẫn rồi đấy các bạn có thể tìm mà cách làm nha à, ghép xong thì chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh cái à, lá hoa hồng trông cho tự nhiên nha À, như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được bông à, hoa hồng uh, uh, xoắn giấy à, hoa hồng ờ, ép cánh như thế này à, thì cũng khá là đơn giản đúng không ạ à, à, với cái giấy nhún nó mềm ý mềm này thì nó sẽ rất là giống hoa thật so với cái giấy nhún Trung Quốc thì nó không à, nó sẽ mềm hơn còn giấy nhún Trung Quốc thì nó sẽ khá là cứng nha thì uh, chúc các bạn thành công với cái mẫu ờ, hồng này nha uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau uh, các bạn uh, yêu cầu hoa gì thì sẽ <laughs> yêu cầu mình ở bên dưới nhá thì mình sẽ cố gắng làm uh, chúc các bạn thành công uh, xin chào và hẹn gặp lại Xin chào các bạn à, Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à, cách làm cái mẫu hoa hồng xoắn giấy như thế này à, Đây là mấy ba bông hoa mà mình đã làm sẵn Các bạn có thể nhìn thấy à, trên màn hình Ok à, Cái mẫu hoa này thì các bạn có thể dùng để à, cắm vào lọ hoặc bó thành cành Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bông hoa mà để bó thành một bó hoa à, để làm được hoa như thế này thì chúng ta cần nguyên liệu như sau <clears throat> đó là à, kẽm cành này băng keo sáp này keo sữa này kéo à, giấy nhún à, làm hoa và giấy nhún để làm lá à, đầu tiên thì à, các bạn à, chuẩn bị cho mình một tờ giấy nhún như thế này có kích thước là khoảng 7 cái chiều rộng này thì tầm 7 đến 8 cm còn cái chiều dài này thì khoảng là 70 đến 80 cm thì được nhé à. đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần à, xoắn giấy à, các bạn để ý này các bạn gập chéo tờ giấy như thế này sau đó thì các bạn gập một hình vuông à, hình tam giác vuông như thế này rồi ừ, hai tay này các bạn à, giữ ở phần vuông góc với cái cái cái cạnh ờ, dài cái cạnh dài nhất của hình của tam giác vuông này đó rồi các bạn dùng tay xoắn nhẹ nó lên đó tiếp theo thì các bạn sẽ làm cái lớp xoắn thứ hai này các bạn dùng tay đặt như thế này tay còn lại ngón tay cái này thì các bạn đặt một cái đường ờ, nó hạ một cái ờ, cạnh vuông góc từ đỉnh này xuống dưới cái ờ, cái cạnh đối diện của cái đỉnh này đây thì các bạn đặt vuông góc như thế này sau đó dùng ngón tay lại tiếp tục tạo một hình tam giác vuông góc với cái cạnh bên trên này rồi dùng tay đẩy ra đó cứ tiếp tục như vậy thì các bạn sẽ làm được hết cái chiều dài của cái hình à, của cái tờ giấy nhún này các bạn nhớ giữ chặt tay đều tay để cho cái lớp à, xoắn này nó được chặt nhé không tí nữa mình cuốn thành hoa thì nó sẽ bị bung ra các bạn nhớ là để cái này nó vuông góc với cái lớp giấy bên trên nhé không thì thì lúc mà mình sẽ không cuốn được tiếp đâu Đó. cứ thế thì các bạn uh, cuốn hết chiều dài mình lấy nhún này mình sẽ làm chậm vừa đến lớp cuối cùng thì các bạn gập nhẹ tờ giấy này vào để làm sao cho giấu được cái phần thừa đi ok đó thì sau khi mà các bạn uh, cuốn xong như thế này thì các bạn đã có được một giải giấy như thế này đây chúng ta cuốn ờ, cái này vào kẽm cành thôi các bạn dùng keo sữa nhé dùng keo sữa vào đầu cái đành kẽm cành này Bắt đầu để các bạn đặt vào cái lớp ờ, giấy mà mình gặp đầu tiên ấy Đó Sau đó thì các bạn dùng tay này cuộn nó lại thành cái viên hoa Ở phần uh, cuộn đầu tiên này thì các bạn nhớ là uh, cuộn cho nó cuộn cho nó nhỏ và nó sát với nhau như này để tạo được cái uh, nhị hoa nhá rồi rồi các bạn ờ, uh, cuộn những cái lớp tiếp theo cho đến hết bạn nào mà cẩn thận thì có thể phết keo sữa ở đây nhưng mà mình thì lười nên là mình cuộn luôn các bạn nhớ là cuộn sao cho các lớp cảnh nó bằng nhau nhé đừng có cuộn theo cái kiểu hình xoắn ốc như thế này thì rất là khó nhìn hoa nó rất là xấu lúc mà các bạn cuộn ấy các bạn chú ý là ở cái phần này nó đã có cái phần hơi cong cong đi một chút như thế này này phần nhún vào thì các bạn dùng tay nhún ở bên dưới để sao cho cái ờ, cánh nó không bị xô các bạn nhún nhẹ đi nhá nhúm nó lại các bạn cứ cuốn đi sau đó thì đến ờ, khi nào mà gần hoàn thiện thì chúng ta sẽ chỉnh được ta đã cuốn dần xong rồi bây giờ chúng ta dùng tay để chỉnh nhá các bạn nhớ là không nên để cho cánh hoa nó xòe ra như thế này rồi nhìn nó sẽ bị lộ phần ờ, giấy mình gặp bên trong này nó rất là xấu các bạn cho cánh hoa nó cục cục vào một chút đó rồi các bạn chỉnh cho các mặt à, cho các các đường này nó sẽ bằng nhau chứ không bị tụt xuống dưới ok sau đó thì à, các bạn có thể à, dùng à, keo nến và chỉ buộc lại cố định hết phần cánh hoa này chúng ta đã cuốn xong cái phần à, cánh hoa nhìn nó ra bông hoa hồng rồi ạ à, thì tiếp theo là chúng ta sẽ phần làm phần à, đài hoa à, thì các bạn à, chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu xanh có kích thước khoảng à, 8 nhân với à, 9 chiều rộng là 8 và chiều dài là 9 các bạn gập ba còn lại như thế này rồi à, cắt tạo hình đài hoa cái phần à, đài hoa thì các bạn chú ý là nếu như các bạn bó thành bó thì nên ờ, để cái phần này nó dài ra một chút thì đến lúc mà bó thành bó thì nhìn nó sẽ đẹp hơn vậy thì các bạn uh, cập ba tờ giấy lại uh, sau đó thì cắt khoảng 2 phần 3 cái chiều dài của cái mảnh giấy này tạo hình đài hoa thấy các bạn bỏ ra như thế này rồi các bạn dùng tay xoắn nhẹ cái đầu tiếp là dùng tay để giãn nhẹ cái bụng của phần đài hoa ra như thế này rất dễ đúng không ạ à, sau đó thì các bạn à, hướng vào phần à, cánh hoa đây thì hơi bị dài một chút thì các bạn cắt bớt đi cũng được đó đây như thế này thì à, các bạn dùng keo sữa để để, để dán lên các bạn dùng ờ, keo sữa hoặc là keo ờ, nến cũng được nhá keo sữa thì các bạn phải chờ nó khô đây các bạn đẩy nó lên như thế này sau giữ tay này thì giữ cái phần này rồi tay này thì dùng để sắn lại Như vậy là chúng ta đã gần hoàn thiện được cái ờ, mông hoa à, Như thế này Sau khi các bạn gắn đài hoa thì hoa sẽ được hình dạng như thế này bạn đợi nó keo nó khô Cuối cùng thì ờ, các bạn dùng băng keo sáp để che cái phần ờ, thừa của phần đài hoa này đi nhá mình đã hoàn thành được cái bông hoa hồng sắn giấy rất là đơn giản à, các bạn à, chịu khó một chút thì sẽ làm được những bó hoa rất là đẹp ở đây mình hướng dẫn các bạn dùng à, hoa để bó thành bó ấy, thì mình không làm lá à, còn bạn nào mà để cắm ấy thì các bạn có thể làm thêm lá hoa hồng ở đây hoặc là dùng à, lá bằng nhựa cũng được vì đỡ mất thời gian mình làm ấy À, đây là bông hoa hồng mẫu sắn giấy mà mình đã mình đã hướng dẫn các bạn làm xong chúc các bạn làm được nhiều làm hoa thành công nha uh, uh, các bạn làm được nhiều là các bạn có thể làm được những bó như thế này ở đây thì mình mới làm bó tạm thời như thế này thôi uh, đó. dùng để làm quà tặng hoặc là để cắm trang trí trong phòng rất là đẹp Ờ, xin chào các bạn à, Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn à, cách làm cái mẫu hoa hồng xoắn giấy như thế này à, Đây là mấy ba bông hoa mà mình đã làm sẵn Các bạn có thể nhìn thấy à, trên màn hình Ok à, Cái mẫu hoa này thì các bạn có thể dùng để à, cắm vào lọ hoặc bó thành cành Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bông hoa mà để bó thành một bó hoa à, để làm được hoa như thế này thì chúng ta cần nguyên liệu như sau đó là ờ, kẽm cành này băng keo sáp này keo sữa này kéo à, giấy nhún à, làm hoa và giấy nhún để làm lá à, đầu tiên thì à, các bạn à, chuẩn bị cho mình một tờ giấy nhún như thế này có kích thước là khoảng 7 cái chiều rộng này thì tầm 7 đến 8 cm còn cái chiều dài này thì khoảng là 70 đến 80 cm thì được nhá à. đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần ờ, xoắn giấy à, các bạn để ý này các bạn gập chéo tờ giấy như thế này sau đó thì các bạn gập một hình vuông à, hình tam giác vuông như thế này rồi ừ, hai tay này các bạn à, giữ ở phần vuông góc với cái cái cái cạnh uh, dài cái cạnh dài nhất của hình của tam giác vuông này đó rồi các bạn dùng tay xoắn nhẹ nó lên đó tiếp theo thì các bạn sẽ làm cái lớp xoắn thứ hai này các bạn dùng tay đặt như thế này tay còn lại ngón tay cái này thì các bạn đặt một cái đường ờ, nó hạ một cái ờ, cạnh vuông góc từ đỉnh này xuống dưới cái ờ, cái cạnh đối diện của cái đỉnh này đây thì các bạn đặt vuông góc như thế này sau đó dùng ngón tay lại tiếp tục tạo một hình tam giác vuông góc với cái cạnh bên trên này rồi dùng tay đẩy ra đó cứ tiếp tục như vậy thì các bạn sẽ làm được hết cái chiều dài của cái hình à, của cái tờ giấy nhún này các bạn nhớ giữ chặt tay đều tay để cho cái lớp à, xoắn này nó được chặt nhé không tí nữa mình cuốn thành hoa thì nó sẽ bị bung ra các bạn nhớ là để cái này nó vuông góc với cái lớp giấy bên trên nhé không thì thì lúc mà mình sẽ không cuốn được tiếp đâu Đó. cứ thế thì các bạn uh, cuốn hết chiều dài mình lấy nhún này mình sẽ làm chậm đến lớp cuối cùng thì các bạn gập nhẹ tờ giấy này vào để làm sao cho giấu được cái phần thừa đi ok đó thì sau khi mà các bạn uh, cuốn xong như thế này thì các bạn đã có được một giải giấy như thế này Đây chúng ta cuốn ờ, cái này vào kẽm cành thôi Các bạn dùng keo sữa nhé Dùng keo sữa vào đầu cái hình kẽm cành này sau đó để các bạn đặt vào cái lớp ờ, giấy mà mình gập đầu tiên ấy đó sau đó thì các bạn dùng tay này cuộn nó lại thành cái viên hoa ở phần uh, cuộn đầu tiên này thì các bạn nhớ là uh, cuộn cho nó cuộn cho nó nhỏ và nó sát với nhau như này để tạo được cái uh, nhị hoa nhá. rồi rồi các bạn ờ, uh, cuộn những cái lớp tiếp theo cho đến hết bạn nào mà cẩn thận thì có thể phết keo sữa ở đây nhưng mà mình thì lười lắm nên là mình cuộn luôn các bạn nhớ là cuộn sao cho các lớp cảnh nó bằng nhau nhé đừng có cuộn theo cái kiểu hình xoắn ốc như thế này thì rất là khó nhìn hoa nó rất là xấu lúc mà các bạn cuộn ấy các bạn chú ý là ở cái phần này nó đã có cái phần hơi cong cong đi một chút như thế này này phần nhún vào thì các bạn dùng tay nhún ở bên dưới để sao cho cái ờ, cánh nó không bị xô các bạn nhún nhẹ lên nhá nhún nó lại các bạn cứ cuốn đi sau đó thì đến ờ, khi nào mà gần hoàn thiện thì chúng ta sẽ chỉnh được chúng ta đã cuốn phần xong đúng không? Bây giờ chúng ta dùng tay để chỉnh nhá Các bạn nhớ là không nên để cho cánh hoa nó xòe ra như thế này Và nhìn nó sẽ bị lộ phần ờ, giấy mình gặp bên trong này nó rất là xấu Các bạn cho cánh hoa nó cục cục vào một chút Đó rồi các bạn chỉnh cho các mặt ờ, cho các các đường này nó sẽ bằng nhau chứ không bị tụt xuống dưới. ok sau đó thì à, các bạn có thể à, dùng à, keo nến và chỉ buộc lại cố định hết phần cánh hoa này chúng ta đã cuốn xong cái phần à, cánh hoa nhìn nó ra bông hoa hồng rồi ạ à, thì tiếp theo là chúng ta sẽ phần làm phần à, đài hoa à, thì các bạn à, chuẩn bị cho mình một tờ giấy màu xanh có kích thước khoảng à, 8 nhân với uh, à, 9 chiều rộng là 8 và chiều dài là 9 các bạn gập ba còn lại như thế này rồi à, cắt tạo hình đài hoa cái phần à, đài hoa thì các bạn chú ý là nếu như các bạn bó thành bó thì nên à, để cái phần này nó dài ra một chút thì đến lúc mà bó thành bó thì nhìn nó sẽ đẹp hơn vậy thì các bạn cập ba tờ giấy lại và sau đó thì cắt khoảng 2 phần 3 cái chiều dài của cái mảnh giấy này tạo hình đài hoa sau ờ, đó thì các bạn bỏ ra như thế này rồi các bạn dùng tay xoắn nhẹ cái đầu Đó. tiếp là dùng tay để giãn nhẹ cái bụng của phần đài hoa ra như thế này Đó. rất dễ đúng không ạ à, sau đó thì các bạn ờ, hướng vào phần ờ, cánh hoa đây thì hơi bị dài một chút thì các bạn cắt bớt đi cũng được đó đây. như thế này thì ờ, các bạn dùng keo sữa để để dán lên dùng ờ, keo sữa hoặc là keo ờ, nến cũng được nhá keo sữa thì các bạn phải chờ nó khô đây các bạn đẩy nó lên như thế này sau giữ tay này thì giữ cái phần này rồi tay này thì dùng để xoắn lại Như vậy là chúng ta đã gần hoàn thiện được cái mông ờ, hoa à, Như thế này Sau khi các bạn gắn này hoa thì hoa sẽ được hình dạng như thế này Bạn đợi nó keo nó khô Cuối cùng thì ờ, các bạn dùng băng keo sáp để che cái phần ờ, thừa của phần đài hoa này đi nhá mình đã hoàn thành được cái bông hoa hồng xoắn giấy rất là đơn giản à, các bạn à, chịu khó một chút thì sẽ làm được những bó hoa rất là đẹp ở đây mình hướng dẫn các bạn dùng à, hoa để bó thành bó ấy, thì mình không làm lá à, còn bạn nào mà để cắm ấy thì các bạn có thể làm thêm lá hoa hồng ở đây hoặc là dùng ờ, lá bằng nhựa cũng được thì đỡ mất thời gian mình làm ấy Đó. Ờ, à, đây là bông hoa hồng mẫu sắn giấy mà mình đã mình đã hướng dẫn các bạn làm xong chúc các bạn làm được nhiều làm hoa thành công nha à, à, các bạn làm được nhiều là các bạn có thể làm được những bó như thế này ở đây thì mình mới làm bó tạm thời như thế này thôi à, đó. dùng để làm quà tặng hoặc là để cắm trang trí trong phòng rất là đẹp và chúc các bạn thành công nha Chào mọi người Hôm nay ờ, mình ờ, tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa ngày Tết Đó là hoa tầm xuân, nụ tầm xuân như thế này Các bạn có thể nhìn thấy đây là một vài cánh mẫu mà mình đã làm Làm sẵn rồi à, Hoa tầm xuân này thì các bạn có thể dùng để à, cắm kèm với hoa đào, hoa mai như thế này uh, cắm kèm với các loại hoa ngày Tết như thế này hoặc là các bạn có thể uh, dùng để cắm hoa bất cứ các loại hoa nào mà các bạn uh, cảm thấy là thích đó uhm, thì uh, theo mình thì cái uh, nụ tầm xuân này thì là cái loại uh, hoa mà mình cảm thấy là nó dễ làm nhất à, là thứ nhất và thứ hai là nó tốn ít nguyên liệu nhất và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng giấy ờ, vụn để làm đấy thì ờ, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hoa à, để ờ, trang trí cắm kèm với các loại hoa chính nhá à, để làm được cái nụ tầm xuân như thế này thì các bạn cần nguyên liệu như sau nhé à, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ờ, hoa tầm xuân màu ờ, vàng nhá à, Nguyên liệu chính thì là giấy nhún màu các mảnh nhỏ như thế này thôi thì uh, bạn nào mà làm những hoa khác mà nó có còn thừa mảnh giấy nhún này thì uh, các bạn có thể tận dụng nhá uh, kẽm cành À, kẽm cành này thì ở đây mình dùng cái kẽm cành nó ngắn để hướng dẫn các bạn thôi Còn đâu à, hoa tầm xuân thì à, cái cành nó khá là dài à, Gấp đôi cái cành này đấy à, Bạn nào mà muốn nó được như kích thước thật đấy Thì à, các bạn mua cái loại kẽm cành nó nó dài nhá à, Tiếp theo đó là băng keo sáp màu nâu Bông gòn này và thước kẻ Thước kẻ này thì mình để đo kích thước cho các bạn thôi Chứ còn các bạn thì cũng không cần thiết à, cái bông gòn này bạn nào mà không, không có bông gòn ấy thì các bạn ờ, có thể sử dụng ờ, cái giấy giấy bản đấy giấy đa năng ấy và hoặc là dùng giấy vụn nhá đều được ừ, đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm à, các bạn chuẩn bị cho mình cái tờ giấy nhún màu sắc tùy các bạn lựa chọn nhá kích thước khoảng là 4 cm mình thấy chưa à, với uh, 5,5 nha hoặc là kích thước nhỏ hơn một chút cũng được các bạn dùng ờ, tay kéo giãn cái tờ giấy này ra sau khi kéo giãn ra thì các bạn ờ, dùng một ít bông bông gòn nha một chút thôi tại vì cái nụ hoa tầm xuân này thì nó cũng không to đấy nên là các bạn ờ, làm kích thước sao cho nó phù hợp mà nó giống với hoa thật nhất nhé rồi các bạn à, đặt vào giữa cái à, tờ giấy này Sau đó các bạn gập chéo hình vuông như thế này Đó Các bạn gập như thế này nha Rồi tiếp theo các bạn à, gập một cái đường chéo như thế này Sau đó thì các bạn dùng à, ngón tay đẩy này Hoặc là dùng bất kỳ vật gì mà có thể ấn cái đầu này sao cho nó nhọn nhá Đó, các bạn nhìn kỹ này mình sẽ làm lại này các bạn à, để đặt vào giữa cái hình vuông này sau đó để gập chéo cái hình vuông này lại tiếp theo là gập chéo một đường nữa như thế này sau lại gập tiếp này rồi gập tiếp này gập một đường nữa rồi các bạn uh, dùng cái vật uh, nhỏ, tròn nhỏ nhỏ một chút các bạn đẩy sao cho cái hình này nó xuôn sau đó các bạn túm vào rồi dùng tay xoắn chặt nó lại thì các bạn sẽ được những cái ờ, hút như thế này mình sẽ làm ờ, thêm một cái nữa nhá một cái ờ, cành hoa tầm xuân như của mình ấy thì mình làm tầm khoảng 12 đến 15 12 đến 15 cái nụ này nha còn bạn nào mà làm với cái kích thước nó dài gấp đôi ấy, thì làm tầm khoảng 30 túm làm sao mà cho nó ra cái hình nó thon thon thuôn thuôn này. đầu nó hơi hơi hơi, hơi ờ, nó không tròn là được nha như thế này là được rồi các bạn à, xoắn chặt nó lại là được nha mình sẽ làm thêm một cái nữa vậy là mình đã làm xong được ba cái bút ờ, như thế này thì mình sẽ làm sẵn tầm khoảng 12 cái nhá thì ờ, mình sẽ làm tầm khoảng 12 cái Đó, như thế này thì uh, bước cuối cùng là mình uh, cái nụ này vào phần cành thôi thì ờ, để ghép được cái nụ này vào phần cành thì các bạn để ý là cái phần ờ, đầu của cây hoa tầm xuân ấy thì nó sẽ có một cái đoạn như thế này nhọn nhọn như thế này mà cái cây ờ, của mình thì nó hơi ngắn đấy nên là mình sẽ dùng thêm một cái đoạn giấy để tạo ra cái đoạn này nhá còn bạn nào mà làm dài rồi thì các bạn chỉ việc cuốn cái băng keo sáp màu nâu này vào là được nhá đây thì mình sẽ dùng một cái tờ giấy màu uh, giấy gì cũng được các bạn dùng có thể dùng giấy uh, ô ly giấy tập cũng được nhá cuốn như vậy sau đó thì các bạn dùng uh, ờ, băng keo sát để cuộn chúng lại rồi các bạn nối vào cái phần kẽm à, cành này nhá rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chúng ta đã được thêm một cái đoạn nó nhọn nhọn như thế này thì uh, tiếp là chúng ta sẽ ghép cái phần nụ chúng ta dùng những cái phần nụ của chúng ta đã xoắn này chúng ta đặt vào chúng ta đặt như thế này chúng ta cuốn băng keo vào rồi cứ cách một đoạn thì chúng ta sẽ dùng à, chúng ta sẽ đặt một cái nụ nhá cứ so le bên nhau ấy so le với nhau là được chú ý là cũng đừng ghép dày ờ, quá nha Rồi các bạn cứ cuốn như vậy cho đến khi nào mà chúng ta cuốn hết cái phần nụ thì thôi nha à, Càng nhiều nụ thì cuốn nó sẽ lâu hơn tầm xuân này thì chúng ta không cần làm lá nha ừ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian à, sau khi cuốn xong thì chúng ta đã được à, một cành hoa tầm xuân như thế này rồi rất đơn giản đúng không ạ à, các bạn là dùng tay để hơi à, chỉnh lại các vị trí sao cho nó à, đẹp một chút là được À, với cái nụ à, tầm xuân này thì à, chúng ta có thể dùng để à, cắm cùng các loại hoa khác nhau nha à, Đơn giản như vậy mà chúng ta cũng <clears throat> đã làm xong một nửa cái nụ tầm xuân Không mất quá nhiều thời gian <clears throat> thì, à, Chúc các bạn à, sẽ làm được nhiều nụ hoa như thế này nhá à, Các bạn có thể à, làm nhiều màu sắc khác nhau à, Màu nào cũng được, theo mình thấy như thế à, Rồi à, Ờ, làm nhiều rồi à, để cắm vào cùng các cùng các loài hoa khác thì trông khá là đẹp đấy ạ à, chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa tầm xuân này nha à, mình à, sẽ tiếp tục cập nhật những cái mẫu hoa mới nhất cho các bạn à, bạn nào mà hay là các bạn nào có ý kiến muốn mình làm các clip về hoa gì đấy thì các bạn có thể ờ, để ý kiến ở bên dưới nha mình sẽ cố gắng nghiên cứu và sẽ cho sẽ làm ờ, ra các loại hoa mà các bạn ờ, yêu thích nha à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nha Chúc các bạn thành công Xin chào tất cả các bạn Ờ, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ờ, một cách làm hoa cẩm chướng ờ, mới với một nguyên liệu ờ, khá là đặc biệt à, <laughs> thì đây là bông hoa cẩm chướng mình đã làm từ nguyên liệu mình đã nói thì à, mình thấy cái nguyên liệu này này làm cái hoa này nó rất là dễ à, rất là giống cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn à, thì để làm được cái bông hoa cẩm chướng như thế này chúng ta cần một số nguyên liệu như sau nhé. à, đây là nguyên liệu mà chúng ta cần à, trước tiên là nguyên liệu chính đó chính là cái à, đế à, bánh đế lót bánh cấp cách hoặc à, ở đây thì mình à, dùng cái mình đã lấy cái à, à đế bánh của cái bánh danisa các bạn có thể dùng cái à, đĩa mà để đựng ở bánh gato à, ờ, hoặc là các cái đế đựng bánh nói chung là hộp bánh nó khá là nhiều loại bánh có cái uh, giấy lót như thế này thì các bạn có thể dùng nó để làm nhé uh, ờ, kéo giãn ra là chúng ta các nữa chúng ta cũng có thể làm được uh, rất nhiều bông hoa uh, không phải bất cái giấy nên đi khá là phí đấy uh, nữa đó là băng keo sáp kéo cái những màu xanh để làm lá kẽm cành uh, keo sữa uh, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, ghép bông hoa nha à, trước tiên thì chúng ta sẽ cắt ờ, phần lá trước thì uh, trong cái cách làm hoa này chúng ta chỉ cần cắt mỗi phần lá thôi các bạn gập đôi lại và cắt tạo hình lá như thế này các bạn cắt cho mình khoảng 4 chiếc lá như vậy nhá lá hoa cẩm chướng thì nó hơi nhỏ nên là các bạn cố gắng cắt nhỏ nhé à, rồi à, bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần cánh hoa các bạn à, căng cái phần mà tờ giấy bánh này ra nhá các bạn gấp đôi lại cái đĩa bánh này là chúng ta đã được một bông hoa cẩm chướng rồi nha ừ. bông hoa này thì mình làm là hoa cẩm chướng màu trắng tuy nhiên thì các bạn có thể tấu nó để tạo thành một bông hoa cẩm chướng có màu sắc như sau nha các bạn trồng các lớp giấy lại với nhau các bạn dùng cái bút viết bảng như thế này nhá các bạn à, viết vào các đầu à, cái cánh hoa như thế này ờ, Ở cái clip mình hướng dẫn làm hoa cẩm chướng đợt trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm rồi chảy ra cái bút này của mình nó lại ra màu tím luôn Nó hết mực rồi sao ấy à, tạm thời thì mình à, làm như vậy đã nhỉ bạn nào có thể dùng ờ, nhiều bút màu khác nhau để tạo cái màu sắc cho cánh hoa thì bây giờ chúng ta sẽ vào đến phần hoàn thiện bông hoa nhé. các bạn dùng keo sữa hết vào giữa các uh, phần uh, mình đã cắt đó Vậy bây giờ là tầm chiều và học sinh tan trường cho nên là hơn nữa nhà mình cũng gần mặt đường nên là nó khá là ồn xe cộ đi lại rất là đông mình đang ở trên ờ, sân thượng cho nên là để đón nắng à, ờ, bây giờ chúng ta sẽ ghép như sau nha chúng ta sẽ dùng cây em ờ, đặt vào giữa này rồi chúng ta gập và giấy lại như thế này lại làm như thế nhá Dúm nó lại Tiếp các bạn à, xuyên bông hoa vào Các bạn cũng làm tương tự như vậy Tương tự với các ờ, cái đĩa bánh khác các bạn cũng làm như vậy nha Các bạn muốn làm sao cho bông hoa nó tròn đều là được Ok, như vậy là chúng ta đã ép xong cái phần gì uh, cánh của chúng ta đã được một hình bông hoa như vậy à, uh, Thì bây giờ chúng ta sẽ ghép phần lá vào nhé Ta dùng băng theo sát này à, Để cuộn uh, à, phần đài của cái cánh bông hoa cẩm chướng này lại Bạn nào mà muốn cho nó chắc hơn thì các bạn có thể dùng chỉ buộc để cố định nhé. Sau khi ghép lá xong chúng ta đã hoàn thành được uh, hoàn thiện được bông hoa cẩm chướng uh, khá là nhanh và đơn giản đúng không ạ? Đó, uh, với cách làm này thì hy vọng là các bạn sẽ làm được nhiều bông hoa uy lý nha uh, và tiết kiệm được uh, uh, tái sử dụng được một số nguyên liệu mà thường thì chúng ta sẽ bỏ đi. À, đây là hai bông hoa mà mình đã dẫn các bạn làm xong à, thì chúc các bạn thành công với cái uh, mẫu hoa cẩm trướng uh, ờ, bằng uh, cái uh, lóc uh, chả biết gọi chính xác là gì chắc là cái đĩa để, để bánh bằng giấy uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau